với cuộc sống đời thường làm lãng sinh sống ổn định không nói thì chúng ta đã hiểu được đó là hồng là đạo mà thánh mẫu ban cho đồng thầy chúng ta tuần công chúa đường thiên bóng đổ về vân cát tốt quê đất phủ dày vân ca là la xa hồi phục đến đây đến tiên cung lịch đời mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa kiệt thánh trong đền sông sơn a di đà phật trên bàn nô niệm minh dương ra du tục cộng nương cô hương quả tôi đắc thanh hương chú biến thập phương nam mô hương vân cái hồ lòng lớn ngự hiền thoại giới linh chân hương phần bổ sung đến đường đệ tử quyền thành nguyện tại kim lô phong phải khắp nhân vườn thực viên mãn tập phương tích nhật xa dư điện đạt chưa đây chứ nam vô hương cũng giang bồ tát ba tát nam vô hương cũng giang bồ sẽ là giang giang hồi cũng đinh lý chân lê cổ chiều đinh lý chân đề sắc phong thường đạt nhất nhất đi để tối in trên cây thiên đề là chú bà để nhất thầy thì gần nước tiếng ai cũng cũng mong được đến đền thiên trước là lễ chúa tây thiên sau là văn cảnh thiên nhiên hữu tình mơ lời tiên tu quỷ phước lên nhân mong mong mong trần trần gian các ghế còn lòng tình đường về bắc lệ tuy xa mà gần chốn thanh tân long lâu lên điện các vĩ lao bằng cảnh hạc này lập san đền thờ chầu bé trên lượt này bao quanh một vì tổ lỡ trên sương chơi cùng các bạn trò trò 有。 nghĩ điệu song ngao vang lừng khắp đàn hội lòng đồng đợi bạn đầu xuân tùy ngọc tên cây đa một xa nghe trên ngàn sinh tay cô bé trên ngàn bao dõi cảnh phật phong hoa bốn bốn năm mùa ni cuông cò tích ni hiếu tình xanh la tín cô bé trên ngàn ni lần lầy đất đất đông cuông đã dày thân ni oai chẳng ni mặt nước ngã

thăng hiên đô ba vò kỳ bầu siêu tăng cô hiên đồ ba vò